nên em không ghi được. Rồi, em sẽ làm lại từ đầu cả nhà. Chúng ta sẽ vào App to hoặc là CS Lay. Chúng ta tải chữ ví tên metamark về. Và khi mà về tới đây rồi á, thì chúng ta khi tải về nhá, như em nói là ví MetaMask. Sau đó chúng ta về nó có chữ mở thì chúng ta ấn chữ mở. Chúng ta sẽ vào vào nó. Và đến đây là cái giao diện, giao diện mới. Giao diện mới của uh, của, của cái uh, cái ví metamark trên màn hình chúng ta thấy đấy. Và chúng ta ấn vào chữ bắt đầu cả nhà nhé. Ấn vào chữ bắt đầu rồi ạ à, đến đây thì nó nói à, thiết lập ví và dưới đây có gì ạ có cụm nhập bằng cụm mật khẩu khôi phục ví bí mật thì cái này những trường hợp các anh chị có ví rồi mà chúng ta là ghi lại 12 ký tự ấy thì chúng ta nhập bằng cách này à, hoặc là chúng ta có những cái gì đang đồng bộ với lại à, MetaMask thì cho đồng bộ với nó nhưng ở đây chúng ta không đồng bộ cũng không nhận một cụm từ em phải đang chia sẻ chúng ta tạo một ví mới và đến đây là các cô chú anh chị chuẩn bị cho em một cuốn sổ và cái viết ghi chép đầy đủ những thông tin mà trên cái ví chúng ta chuẩn bị chuẩn bị nó nó nó nó hiện ra đây thì trước tiên thế này nhé à, em Hải sẽ ấn xuống cái dòng tạo một ví mới tạo một ví mới thì ta khi ấn vào đó chúng ta sẽ à, sẽ sang một giao diện kế tiếp như vậy là nó chuyển sang giao diện MetaMask và giúp chúng tôi cải thiện MetaMask nó có một số thông tin chúng ta đọc là ví dụ là luôn cho phép bạn không tham gia thông qua phần cài đặt gửi các lượt nhấp và xem trang đã được ẩn danh gửi dữ liệu về quốc gia khu vực thành phố không phải vị trí cụ thể tuy nhiên những cái thông tin này là nó nó nó nó nói để chúng ta yêu cầu cơ bản chúng phải theo họ thôi ạ chúng ta phải theo họ và chúng ta ấn chữ tôi đồng ý em hỏi nói rất chậm rãi nhé chúng ta sẽ ấn chữ tôi đồng ý ở bên tay à, phải dưới cùng của điện thoại chúng ta à ấn chữ tôi đồng ý rồi bước thứ hai bước thứ hai là chúng ta qua đến phần giao diện của tạo mật khẩu cái này cực kỳ quan trọng ạ. hồi nãy là có một trường hợp là cũng là một ví dụ điển hình của anh Dũng ấy là anh đã tạo rồi nhưng mà anh không nhớ được cái mật khẩu thì bây giờ cái này cái tạo mật khẩu là vô cùng quan trọng thực ra thực ra với ví chốt không có giai đoạn này nhưng với ví MetaMask thì nó đòi hỏi có cái giai đoạn này cho nên là chúng ta phải nhớ cái mật khẩu em Hải sẽ đặt mật khẩu như sau rồi thì em Hải đặt ví dụ là Hải nhé Hải à, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín tên chữ ờ, a còng đi rồi em Hải sẽ hiện mật khẩu và ấn chữ a còng cái cái vấn đề mà mật khẩu thì các cô chú chị nhớ một điều nhớ một điều nguyên tắc về làm mật khẩu chúng ta phải có có dòng là chữ yên hoa chữ thường và à, và ký tự đặc biệt đó chữ in hoa chữ thường và ký đặc biệt ký tự đặc biệt đó là nguyên tắc của làm mật khẩu của ví cũng như là tất cả mọi, mọi cái tài khoản khác nhưng mà chúng ta viết cái gì ta phải nhớ thật kỹ à, nhớ thật kỹ cái này nhá và ghi chép sổ cẩn thận nhá rất quan trọng ạ tại vì sao hôm nay anh Dũng anh không vào được do anh quên mất cái, cái mật khẩu của anh đã tạo cho nên em yêu cầu anh Dũng anh hủy luôn để làm lại từ đầu cho nó ok tại vì hủy chúng ta chưa kết nối chúng ta chưa có tiền chưa có tài khoản ở trong ví không có sao còn nếu các anh chị mà đã kết nối với một cái à, một cái tiền điện tử nào rồi á thì phải thận trọng ạ cái này rất quan trọng thì cái mật khẩu chúng ta là ghi như em Hải nhé không cần đặt cái in hoa ở đâu cũng được bản thân em Hải cho em ghi đầu tiên nhưng có thể là người nào đặt ở cuối cũng được nhưng nó đủ ba yếu tố là chữ cái in hoa chữ thường và một ký tự đặc biệt và nó phải trên 8 số từ 6 đến 8 số mà tốt nhất là 8 số trở lên thì sẽ an toàn nhất 8 ký tự đấy 8 ký tự và cái dòng thứ hai ạ à, dòng thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục à, em em nhầm à, dòng hai chúng ta sẽ tiếp tục uh, đặt lại cái mật khẩu hồi nãy chúng ta vừa vừa đặt tức là xác nhận lại mật khẩu ok như vậy này khi mà em mà em đã làm xong em uh, viết lại cái mật khẩu thì nó sẽ tích một cái dấu V xanh cả nhà nhìn rất kỹ nhé ở trên màn hình chúng ta đấy đó là chúng ta đã đúng cái mật khẩu và đủ ở trên nó có dòng chữ độ mạnh của mật khẩu là tốt tức là chúng ta đã làm đúng tốt à, hai cái yếu tố này cả nhà để ý nhé bởi sao nó không đủ hai yếu tố này thì cái mật khẩu chúng ta sẽ không an toàn đây và ở dưới này nó có một phải ít nhất là 8 cái tự dòng thứ nhất các cô chú anh chị thấy rồi đúng không ạ đấy là yêu cầu đăng nhập bằng ID tức là đăng nhập bằng bằng bằng có thể là bằng quét bóng mạc bằng nút sườn hay là bằng vân tay thì ở đây thì tùy các cô chú anh chị thích đăng nhập gì cũng được nhưng theo em ấy, theo em tại sao chúng ta mà cứ đăng nhập bằng cái cái tại lâu lâu mới vào ví mà bằng cái mà có sẵn ví như là là rút sườn hay là quét đốc mạc hay là chúng ta dùng vân tay á, thì chúng ta sẽ quên mật khẩu như vậy là nếu máy chúng ta nếu máy chúng ta bị hư hoặc là chúng ta đi sửa hoặc là cho con cháu mình quên lấy lại nó đi xa đi đến Mỹ thì sao đúng không ạ thì chúng ta lại sẽ sẽ không thể nhớ được đâu cho nên là theo em là chúng ta hãy không sử dụng cái đăng nhập bằng chút ID tức là bằng cái cái những cái mà nó trên máy ví dụ là vân tay như là võng mạc của em Hải để nói chúng ta sẽ không cố gắng đó và khóa xóa đi nó sẽ màu màu đen này nhá màu đen này này là xóa đi không sử dụng nó tại chúng ta mà làm như vậy thì nó vô tình máy có bền đâu hoặc là ta đi cập nhật lại hay là có hư hỏng là chết rồi hay ví dụ mất cắp nó bị ví dụ thế chúng ta sẽ sử dụng mật khẩu đi ạ nhớ ghi sổ sách đàng hoàng đây là quan trọng đấy ạ nhưng mà làm đâu là trọng đến đó và nói rất kỹ nha cả nhà nhé các cô chú anh chị nhé sau xong là chúng ta à, không sử dụng cái dùng nút sườn hoặc là cái, cái à, tút ID chúng ta ấn đến cái dòng dưới của cái cái cái à, dòng chữ đó là có có một cái ô vuông nhỏ bên tay phải giữa của điện thoại chúng ta tích vào đó chúng ta tích vào đó và chúng ta tích vào đó thì nó hãy nó, nó sẽ hiển thị là tạo mật khẩu như vậy là cái tự tạo mật khẩu của này nó chưa em xóa đi nhé còn đấy là nó mờ nhưng khi em tích vào thì nó sẽ chữ tạo mật khẩu các cô chú anh chị thấy không ạ nó rõ và xanh này thì ra là được và chúng ta thế nào chúng ta sẽ ấn vào chữ tạo mật khẩu chúng ta ấn chữ tạo mật khẩu rồi ạ rồi nó sẽ sang một cái giao diện là bảo mật ví của bạn ở trên này thì nó có một cái video hướng dẫn thì thực sự nó bằng tiếng Anh cho nên chúng ta cũng không tìm hiểu nhiều đó thì chúng ta ờ, không tìm hiểu nhiều bởi vì có em Hải hướng dẫn rồi cho nên là chúng ta <clears throat> chúng ta bắt đầu chữ bắt đầu bắt đầu nằm dưới dưới cùng ấy nó chữ dưới cùng màu xanh là nước biển à, nó một cái hình ờ, hình hình dạng chữ nhật mà dài dưới cùng nhất của điện thoại nằm dưới cùng của điện thoại chúng ta chúng ta ấn vào chữ bắt đầu rồi ạ à. rồi đến đây thì uh, nó nó xong cái giao diện mới là bảo mật cho ví của bạn rồi ờ, bảo mật mật khẩu khôi phục bảo ví bí mật ví của bạn rồi những cái đây là những cái mà chúng ta nó hướng dẫn đấy à, và cái thủ công á thủ công nghĩa là chúng ta ở dòng này có chữ thủ công to to đây à, là nghĩa là chúng ta đã làm được cái cái cái à, cái cái, cái mật mật khẩu á mật khẩu nãy là là rất ok bởi vì sao em làm nó tám cái tự mà đầy đủ các yếu tố nó ghi là rất mạnh rồi là ok rồi và chúng ta đọc xong những thông tin này chúng ta sẽ ấn chữ bắt đầu lần nữa nó nằm dưới cùng của điện thoại chúng ta chúng ta hơi kéo lên một tí nhé kéo lên một tí à, các em nhắc có một số vài cô chú anh chị bảo ô sao ông này nói mà chẳng thấy đâu cả chúng ta nó sẽ nằm như thế này chúng ta kéo lên một tí à, rồi kéo một tí nó có chữ bắt đầu và chúng ta ấn chữ bắt đầu em hãy đi rất chậm rãi nha nếu các cô chú anh chị chưa hiểu thì là là có thể là là nói em chậm lại một tí nữa chứ em đi rất chậm rồi đấy rồi ấn bắt đầu và đến đây thì nó chuyển sang một cái giao diện ạ à à, một cái giao diện là MetaMask và trong đó là xác ừ, nhận mật khẩu của bạn à nghĩa là cái mật khẩu của hồi nãy chúng ta tạo xong ấy chúng ta phải làm lại lần nữa à, rồi chúng ta em lập chữ hải đúng không ạ rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín em chữ còng đúng không ạ ok như vậy các cô chú anh chị cũng làm giống em nhá cái này là cái em chia sẻ chia sẻ trên này nhưng mà khi em chia sẻ ở ở trên uh, trên trên chia sẻ trên màn hình nhé chia sẻ của trên điện thoại thì nó giấu đi rồi nó giấu đi rồi đó thì uh, chúng ta sẽ ấn cái dòng chữ mật khẩu chúng ta mà tạo hồi nãy á xong là xong rồi chúng ta sẽ ấn vào dòng chữ xác nhận màu xanh à, nó hình màu xanh nước biển nằm giữa điện thoại chúng ta em Hải đưa chậm nhé rồi mật khẩu hồi nãy đấy ạ à. xác nhận lại mật khẩu hồi nãy nhé chứ không mật khẩu nào đâu ạ à. mật khẩu chúng ta vừa tạo lúc đầu tiên đấy rồi ấn chữ xác nhận cả nhà nhé rồi sang đây nó sẽ có một cái à, giao diện mới là ghi lại cụm mật khẩu khôi phục bí mật của bạn cái này là cực kỳ quan trọng luôn ạ à. cực quan trọng vâng. luôn ạ à. à, vâng thì cái mật khẩu này này nó có tất cả 12 ký tự vâng nó có 12 ký tự chúng ta phải ghi lại đầy đủ ghi lại đầy đủ ngay bây giờ và thường thường các anh chị các lãnh đạo chúng ta hay khuyến cáo chúng ta là chụp hình nhưng mà cái kinh nghiệm em Hải làm việc thì chúng ta nên ghi lại nhưng có điều ạ cái chữ viết chúng ta nó xấu chữ e với chữ cờ nó dễ lộn này chữ y y chữ t y à, chữ e chữ cờ dễ lộn này có một vài cái từ rất dễ lộn chúng ta phải ghi bằng ghi bằng ạ em Hải nói cụ thể nhé ghi bằng chữ in hoa ví dụ như là chữ Hải thì em Hải cái chữ in hoa là H A I như trên màn hình tên của em Hải ạ nhưng khi mà mà mà đăng nhập vào cụm từ mật khẩu chúng ta lại ghi chữ thường nhá nhưng em hỏi nó ghi chữ in hoa để sao bạn mình không lần lẫn giữa cái gì ạ chữ cờ và chữ e hay là một số ký tự một số ký tự khác nó dễ chồng nhau lắm viết viết viết chữ thường ấy ờ. nó nó dễ bị lầm chữ cờ với chữ e lắm mà sai một ký tự là không bao giờ vào được sai dù cùng ký tự thôi à, đấy hồi chiều em Hải cũng rất là đau đầu về một cái, cái cụm từ mà em Hải ghi chép rất cẩn thận mà sao nó không vào được cái ví kia là là rất là là là, là đau đầu cho nên cái này em nhấn mạnh là phải ghi lại cụ thể và và cẩn thận kéo theo em thì à, cứ hãy chụp hình đi bởi vì sao tại sao là chụp hình không an toàn nhưng mà nó chỉ xác suất là khoảng đâu đó hai phần trăm là có thể nguy cơ bị mất hack tài khoản thôi khi chúng ta chụp hình ấy thì có phải chúng ta tải rất nhiều cái cái cái app và đặc biệt là những app không đồng ấy app không đồng app miễn phí ấy, thì trong đó một vài app có nguy cơ là là là là app gián điệp tức là nó vào để ăn trộm thông tin của chúng ta và đặc biệt những app này thì làm sao ạ à? nó vào đó thì nó thường nó là yêu cầu truy cập vào file yêu cầu truy cập vào máy ảnh yêu cầu truy cập vào danh bạ thì như vậy là khi chúng ta cho nó phép quyền truy cập là nó truy cập vào bất cứ cái gì nếu nó là phần mềm bình thường thì không sao còn nếu phần mềm gián điệp thì nó sẽ trộm thông tin của chúng ta à, và chúng ta chụp lại 12 ký tự thì rất là nguy hiểm cho nên là chúng ta theo em thì cứ nên chụp nhưng mà chụp xong rồi chúng ta ghi lại cẩn thận để nó vào đâu đó rồi xóa trên điện thoại đi lưu vào trong gmail ghi trong mail hoặc là nếu trong iphone thì lưu vào trong phần ghi chú đó là hai nơi an toàn à, Gmail thì chúng ta thể gửi ra một cái Gmail nào đó lưu Gmail bằng cách là gửi một Gmail nào đó có thể chúng ta tạo ra và chúng ta gửi sang Gmail đó thì mail nào cũng nhận được hết tại vì nó lưu lại mà đấy một cái thứ ba nữa là chúng ta lưu lại trên cái tin nhắn tin nhắn của chúng ta gửi cho một số điện thoại của vợ của chồng của anh của em thì nó sẽ còn tồn lâu lắm nếu người đó ít ít nhắn tin đấy đa phần chúng ta ít nhắn tin điện thoại lắm nó thật như vậy bây giờ toàn zalo không à cho nên là chúng ta nhắn tin điện thoại thì nó cũng lưu lại và chúng ta có thể là chụp hình và nhắn tin bằng tin nhắn trên các điện thoại à, smartphone đó, nó gọi là gửi tin nhắn MMS, MMS chúng ta sẽ gửi được hình ảnh ngay như vậy là ba nơi để chúng ta lưu lại nhưng mà đấy là em khuyến cáo là nên ghi chép sổ sách như vậy ở đây á, là em nói rất cụ thể á. chúng ta sẽ ấn vào gì ạ ấn vào chữ xem như vậy là nó có tất cả bao nhiêu ạ hai cụm từ hai đây chúng ta sẽ sẽ dùng một cái điện thoại khác để chụp lại nhé à, cái này thì không được cho ai biết đâu mẹ công từ em nhắc rất kỹ này hai mẹ công từ này người thân chúng ta nếu mà người thân mà người có cái cái, cái tư tưởng không tốt ấy, là họ sẽ biết họ sẽ mặc dù mình đang quản lý tài khoản đấy nhưng họ biết được cả cái mật khẩu và biết được cái gì ạ biết được hai cái từ này thì họ vào ăn trộm bất cứ khi nào tài sản chúng ta tuy nhiên là không phải ai cũng có kẻ trộm nhưng mà em cảnh giác cho những người lỡ gặp những người có cái tư tưởng không tốt đó để chúng ta à, và lấy một cái máy chụp hình một cái máy điện thoại khác chụp lại và lưu như em Hải vừa nói và sau đó chúng ta ghi lại 12 ký tự bằng chữ hoa chữ Việt chữ Latin hoa nha tại sao à? em vừa nhắc mạnh nhấn mạnh là chữ viết thường ấy đúng là khi chúng ta vào ký tự chúng ta ghi chữ thường thôi nhưng mà nếu chữ thường ví dụ các chữ e chữ cờ này các cô chú cô nhận không ạ cái chữ e chữ cờ có thể rất giống nhau chúng ta phải lầm rất là nguy hiểm vài cái chữ, chữ khác nữa để cho chúng ta ghi, ghi chữ in hoa ở đây thì à, em Hải sẽ chụp hình lại em Hải sẽ chụp hình lại để à, rồi hải sẽ chụp lại à, như vậy là chụp lại em hải lát lấy thôi em hải sẽ xóa đi và và và và, và cất vào trong bang nơi em hải vừa nói với lại sẽ ghi sổ sách như vậy là các cô chú anh chị vừa phải chụp hình à, để lưu vào ba cái nơi em vừa nói vừa là ghi sổ nhá ghi sổ cả mật khẩu cả cả cái cái cái mấy cái tự và ghi rõ là là ví metamax dành cho tài khoản à ví metamax dành tài khoản ví dụ như là của chị loan là cho chị loan của anh thức là của anh thức ghi như vậy mới không lộn người này sang người khác đó tại sao có những anh chị là đang sở hữu cho người đang giúp giúp khác khoảng năm sáu tài khoản cơ à, chúng ta phải ghi rõ là cái ví này cụm từ này tên mật khẩu này cho tên của chị Loan hay là của anh thức hoặc là của chị à, chị Hồ Thị Hương như thế hoặc là của bạn à, Lý chúng ta phải ghi cụ thể nha đấy, đấy là em đang hướng dẫn rất cụ thể rồi ạ thì uh, em em uh, sẽ rồi chờ chút xíu để em gửi sang này lại chắc em thấy đấy em phải chụp lại cái nữa để em um, vào sau chứ không là khó Nhà cho em tí xíu ạ Rồi, em à, thế đến đây là khi mà chúng ta làm các cái, cái à, thao tác em Hải vừa hướng dẫn xong chúng ta ấn vào cái dòng chữ tiếp tục ở dưới cùng nhé dòng chữ màu xanh tiếp tục ở dưới cùng của điện thoại ạ chúng ta ấn vào đây rồi như vậy là chúng ta vừa lưu lại 12 ký tự đúng không ạ chúng ta lại 10 12 ký tự hồi nãy thì có phải rằng là cái hai ký tự nó sẽ nếu trên điện thoại chúng ta nó sẽ có hiển thị nhưng mà đây là lần đầu tiên nhá lần sau nó sẽ không có cụm từ này để hiển thị đâu chúng ta phải ghi chép cẩn thận đấy hiện tại thì nó có có cụm từ hiển thị của tất cả 12 ký tự em hãy nhấn mạnh nhé lần đầu tiên khi tạo ví nó sẽ cho đúng 12 ký tự trên màn hình của chúng ta nhưng khi chúng ta đăng nhập vào một cái tài khoản máy hư chẳng hạn hay là sửa máy hoặc bất cứ gì đó thì nó không có 12 ký tự này đâu chúng ta phải nhớ bằng cách là ghi chép như hồi nãy em Hải hướng dẫn phải hết cấp sức cẩn thận nha phải nhớ ghi chép lại tất cả rồi sau đó chúng ta bị ấn thứ tự từ số 1 cho đến số từ, từ thứ tự số 1 cho đến số bao nhiêu ạ? À? Số 12. Ở đây nó có tất cả 12 số nhưng đang đang bị đảo ngược nhé. Thì bây giờ thế này ạ, à, chúng ta sẽ chọn ký tự nào là đầu tiên. Ví dụ hồi nãy của em là chữ una unabe. Unabe và la. À tức là unabe và la sẽ nằm ở đâu ạ? À? Nó nằm ở nó nằm ở dòng thứ ờ, dòng thứ ba bên tay phải từ trên xuống là dòng dòng thứ hai bên tay phải của điện thoại từ trên xuống đó em sẽ nó rồi như vậy là nó là dòng dòng đầu tiên là ký tự số 1 đấy với chụp hình chúng ta phải nhớ nhé khi mà ta ghi hai cái tự phải cái thứ tự là một hai ba đến 12 nha tại sao nó đúng vị trí mới được ạ à? chúng làm sai cũng vào đâu 12 cái tự đúng rồi nhưng mà ghi đảo ngược từ 12 số 1 cũng chịu được đâu nó không chịu à thế nên là em phải chọn đúng cái tự ở đây cái tự thứ hai ạ à. cái tự thứ hai của chúng ta là chữ citizen rồi citizen em chọn chữ citizen rồi như vậy là nó sẽ sẽ ok à, citizen nếu sai nó sẽ không chịu rồi ví dụ em bấm là chữ khác đi à, ví dụ là số 3 số 3 nó là gì ạ số 3 nó là chữ ờ, drive driver là lái xe đấy à, driver cho các là lái xe em bấm sai em bấm chữ e à như vậy ồ nó chịu luôn à nó nó nó nó chịu luôn nhưng mà vấn đề ạ là nó nó không chấp nhận đâu thì à, em phải ấn đúng cái chữ driver rồi số 3 là chữ driver trong cái ký tự của em nhé nếu xóa thì nó ấn lại lần nữa nó tự xóa đi ạ nếu sai rồi thứ tư là unaware à, unaware rồi thứ thứ năm là chữ model ghi lại số 3 đi rồi rồi số 5 của em là chữ uh, model model nhé cả nhà model ta hay nói là từ uh, ờ, ừ. model, là các loại ừ, từ các đời ấy. model rồi thứ sáu là chữ a chữ con con con con đại bàng rồi thứ bảy thứ bảy là chữ rigua rigua chúng ta trước là si sion rigua đó rồi số 8 là chữ avoid rồi số 9 theo thứ tự số tự thứ tự của mình hồi nãy chụp nhá mình ghi nhá số 9 số 9 là better rồi số 10 là mechanic số 11 là Latin là chữ cái Latin đấy. rồi số 12 chúng ta là set sai sai rồi như vậy là khi mà chúng ta ghi đúng ạ ví dụ nha chữ chữ Latin với lại chữ ờ, ấy em đảo ngược này chữ Latin trước chữ, chữ xét trước đi ở ờ, chữ Latin trước ấy. không là chữ ờ, chữ chữ Latin nhá như vậy là cả nhà thấy không ạ hai ký tự cuối cùng hai ký tự cuối cùng em đã cố tình đảo ngược thì nó sẽ không có một cái hình nó sẽ hiển đỏ đỏ lên nhưng mà chúng ta đã sai nhá như vậy là chúng ta phải xóa đó và em phải đúng cái ký tự cuối cùng đó là chữ Latin là thứ 11 là tên số 11 và đến chữ uh, sai tức là chữ set là là số 12 như vậy là nếu nếu chúng ta mà ấn đúng nó sẽ xanh một vòng hình chữ hình hình vuông chữ nhật hình vuông và nó có chữ thành công ở dưới à, có chữ thành công màu xanh à như vậy là chúng ta đã đã đã đúng 12 cái tự rất quan trọng với cả nhà nha quan trọng lắm luôn đấy rồi chúng ta khi mà nó xanh được như vậy các cô chú anh chị đến đây chưa ạ cả nhà đến đây chưa ạ thì chúng ta ấn vào chữ hoàn tất việc giao lưu hoàn tất việc giao lưu có ai chưa được như em chưa ạ cả nhà có ai chưa được báo em biết cho em chuyển sang ờ, phần kế tiếp nhé tại vì chúng ta còn kết nối nữa dạ Vâng, anh chị em trong phòng Zoom nhà mình à, có đã ghi kịp theo lãnh đạo Hải chưa ạ? Nếu các anh chị em ghi kịp ờ, hoặc là chưa ghi kịp thì hãy à, lên tiếng. Xong rồi đấy. Dạ dạ vâng, vâng thế nha em tiếp tục nhé em tiếp tục để cả nhà vâng rồi ngon lắm rồi vâng. vâng ạ ok rồi mà chúng ta có chút thành công là chúng ta đã ok rồi đấy chúng ta sẽ ấn okay, vào okay rồi. việc sao lưu dạ ấn vào cái dòng mà cuối cùng của điện thoại á cái dòng màu xanh nước biển đấy rồi tất hoàn tất việc sao lưu vâng thì nó sẽ chuyển sang một giao diện khác đó là chúc mừng bạn đã bảo vệ thành công ví của mình và nó có một cái một loạt những bông hoa đất xuống nó tuyệt vời đúng không ạ hãy nhớ lưu giữ an toàn cụm từ mật khẩu khôi phục bí mật của bạn đây là trách nhiệm của bạn để lại gợi ý cho bạn à, đây nó hỏi mình một vài thông tin thì chúng ta chúng ta đọc và chúng ta kéo lên nhé cả nhà kéo lên ạ kéo lên chúng ta có cái chữ là hoàn tất mà nó là một khung hình chữ nhật mà nằm dưới cùng của điện thoại chúng ta đấy ạ chúng ta sẽ ấn vào chữ hoàn tất cả nhà mình đến đây rồi đúng không ạ ấn chữ hoàn tất rồi như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái ví của chúng ta à, và trong cái ký tự của chúng ta trên ví nó có rất là nhiều chữ à, nhưng mà chữ của chúng ta trên đó nó đánh dấu là chữ 0x1c4e chấm chấm chấm chấm 286f như vậy là chúng ta đã đã hoàn tất một cái ví và đây là cái dòng à, cái dòng mà mà mà đường địa chỉ, địa chỉ cái link để chúng ta có thể gửi cũng là các loại tiền điện tử à, vào ví này như vậy là chúng ta đã hoàn tất nhé đấy cái cái cái cái chữ, chữ là mọi người thấy trên màn hình của em ạ à, các cô chú thấy ạ à, là chữ 0x1c4e 286f không phải máy nào cũng giống máy nào bởi vì sao mỗi người có một cái ký một cái địa chỉ ví khác nhau nhưng mà em chỉ như vậy để các cô chú biết là đây là cái cái ờ, địa chỉ ví của mình à, thì như vậy là chúng ta đã hoàn tất à chúng ta đã hoàn tất tạo một cái ví à vậy là xong là em đã hướng dẫn các cô chú anh chị hoàn tất một cái ví và bước thứ hai chúng ta làm gì ạ chúng ta sẽ kết nối một cái tài khoản về cơ bản đấy để tạo một tài khoản bất động sản hay tin nhắn ít ấy, à, có lẽ các cô anh chú anh chị đã đều biết làm đều biết làm cả rồi đúng không ạ đến ngày nay thì ai cũng biết làm cả rồi cho nên là chắc em đưa vào luôn cái tài khoản và thông báo ạ cái tài khoản bất động sản này tinh ít bây giờ nó có một điều khó chịu đó là chúng ta vào nó bắt chúng ta phải kết nối ví cách đây vài ngày thì nó cách đây khi mà ba tháng, một tháng ấy. sếp ơi sếp ơi ơi dạ sếp ơi sếp ơi theo chưa theo theo không có kịp rồi sếp ơi ơi à đơn giản thôi anh à, không sao cả ngày mai em sẽ gửi clip này cho mọi người cùng coi lại mà em hướng dẫn rất chậm cả nhà nghe lại lần nữa em sẽ lấy lên đưa lên trên trên trên YouTube và em gửi lại cho sếp ơi sếp ơi sếp ơi em nghe sếp ơi dạ à thoát ra lại rồi giờ nó kêu xác nhận mật khẩu mà vô xác nhận nó kêu mật khẩu sai thì đó đó rằng em em cảnh báo từ nãy giờ là cái mật khẩu quan trọng vô cùng lắm đó chúng ta đừng có đừng có ghi mà trồng chất ký tự cách đơn giản nhất mà cô ghi vô đây rồi đó mà ghi hai lần ghi vậy luôn dạ, ghi vô đây rồi ghi hai lần vô lại luôn rồi giờ vô lại nó kêu là không đúng rồi bây giờ tạm thời tạm thời uh, mai em sẽ gửi cái clip cả nhà cùng coi lại và làm nhé tại vì sao chúng ta chúng ta sẽ không thể chờ đợi được tại vì 9 giờ hơn rồi cho nên là nếu mà làm lại từ đầu như thế rất lâu mai em sẽ gửi lại cái clip này cả nhà cùng nghe tiếp và nếu khó khăn thì em sẽ hỗ trợ tiếp không phải ý là giờ nó không không ý là giờ mà nó không có kêu là mật khẩu không có mở khóa tài khoản này được thì ờ, cái mai mình mình mình xóa mình làm nó có được không thôi ạ à, đúng rồi ạ à. tại vì chúng ta chưa chúng ta chưa có tiền trong này nhưng mà các cô chú anh chị đấy cũng bài học kinh nghiệm đấy ạ à. em lại phải làm lại nhắc lại một điều ạ à. nếu chúng ta này em nói nhé chúng ta đạo ví xong rồi mà chúng ta muốn an toàn đấy chúng ta sẽ sử dụng một cái điện thoại của người vợ cũng là smartphone người em người con người cháu người nào thân cũng được chúng ta sẽ tải ví như hồi nãy em Hải làm nhưng mà chúng ta thay vì tải ví ạ chúng ta sẽ vào hồi nãy em hải hướng dẫn cả nhà nghe rõ không ạ tức là thế nào ạ à, chúng ta không vào là đăng ký tạo ví mới và vào là là là, là nhập 12 cụm từ bí mật để chúng ta nhập vào nó để chúng ta là là là là vào ví của chúng ta như vậy là sẽ an toàn cả nhà hiểu không ạ tại vì sao đôi khi các cô chú anh chị lớn tuổi ấy đặt cái mật khẩu á mà đặt sai một ký tự cũng vào được khoảng trắng cũng vào được à, cho nên là hôm nay em làm rất chậm thì cái cái mà chúng ta cẩn thận đấy vào một cái điện thoại khác tải nó về và cũng à, cũng cũng nhập lại 12 cái tự để vào được cái, cái cái ví của chúng ta không thì sau đó chúng ta mới kết nối nó vào cái ví và vào cái tài khoản bất bất động sản Planet nhé bởi hôm nay nó chưa có tiền xóa cũng được không sao nhưng sau này nó có đến cả vài vài trăm euro rồi đó hoặc là thậm chí cả ngàn euro rồi. nó xóa là chết luôn đấy chúng vào được là chúng ta ngồi chỉ có miếu thôi và cái thằng ví MetaMask á và ví MetaMask á, là có một điều có một điều cực kỳ nguy hiểm là nó khác cái ví ví chốt là nó có phải mật khẩu cho nên là mỗi chúng ta đăng nhập vào phải có mật khẩu ngay cho nên là ngay từ đầu khi ghi mật khẩu em hải nó rất cụ thể và rất chậm luôn đấy cực kỳ chậm luôn đấy là chúng ta phải cẩn thận cái mật khẩu này đó giống như là anh Dũng cũng là một kỷ một cái ví dụ đây và bản thân em Hải chiều nay á em cũng phát cáu vì cái về mật khẩu nhưng mà thực ra là là do do khi em nhập là nó nó đường truyền thôi có thể ảnh hưởng đường truyền nhưng mà cái mật khẩu quan trọng lắm cho nên đi đâu em chậm đến đó và nó rất rõ đấy thì bây giờ ai không kịp thì lát lát em à, sẽ gửi lên YouTube và mọi người các cô chú anh chị sẽ đón nhận ở trên các group và ai người mời vào đây thì sẽ hỏi họ à, để nhận thông tin này nhá em làm rất chậm rất chậm luôn đấy rồi bây giờ chúng ta đã tạo xong cái ví ạ và cái kinh nghiệm của em là chúng ta nếu cẩn thận như em vừa nhắc lại nhé chúng ta sẽ tạo lên một cái điện thoại khác y chang như thế và nhập 12 ký tự chúng ta vừa nói và mật khẩu của nó để vào đúng hay không Đấy. rồi vâng, ghi lại chứ đó. Rồi vâng, bây giờ thế này nhá, chúng ta sẽ không mất thời gian và tập trung cho tất cả những vâng. số các cô chú anh chị à, đang trong phòng Zoom nhá. Rồi. Vâng. rồi. Xong rồi rồi mình có đánh thêm cái chữ à, à, thêm à, tóc cần không em? À, xong rồi em làm đâu thì mọi người làm cái đó thôi, đừng có làm thêm bất cứ gì hết. Ấy. Em làm cái đâu là làm cái đó thôi. Thế là được rồi. Thế là hoàn tất rồi chẳng phải tóc cần tóc kiếc gì đâu nhá. Làm vậy là xong rồi đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ kết nối một cái ví chúng ta sẽ vào cái phần một là vào qua gì ạ vào cái tài khoản rau ăn hai là chúng ta vào phần mềm em đã tải sẵn thôi bây giờ em sẽ vào tài khoản rau ăn đi tại vì vào vào vào phần mềm thì các cô chú chưa biết tải ra thường các cô chú hay vào luôn tài khoản rau ăn ba bốn là in map in map năm thêm tóc còn mấy cái nó bật vậy nha mà mình 6, mình, mình, viết y chang cái mật khẩu chứ đâu có phải là là, là đồ đâu nó thử lại đây nè ban đầu hướng dẫn cái cách mà vô hả cái à, rau á cái rồi rồi qua ví này rồi rồi bây giờ thế này à, tại vì sao ạ em sẽ gửi lại cái clip này cả hệ thống chúng ta và tất cả hệ thống khác đều nhận được cả cho nên là nếu ai chưa kịp thì chúng ta sẽ mai coi lại clip làm được từ bởi vì sao hôm nay là gần 100 anh chị em đang ngồi trong này nếu mà mình mất thời gian nhiều thì các cô chú khác chờ rất lâu cho nên là ở đây thì em sẽ quay lại à, và lưu lại đưa trên các kênh YouTube à, như vậy là chúng ta vào tài khoản đau ăn là chúng ta thấy một cái giao diện mới hoàn toàn đúng không ạ cả nhà thế nếu mà chúng ta vào tài khoản đau ăn thì có một cái chữ là get Planet X nó hình chữ nhật nằm dưới cùng của điện thoại cả nhà nhớ nha chúng ta sẽ đăng nhập vào đây đấy là cách đăng nhập mà truyền thống nhất còn à, em hồi nay đăng nhập vào app luôn thì nó dễ rồi nhưng mà nhiều người sẽ không biết à, chúng ta ấn vào get planet ấy rồi ạ rồi ông này ông chưa có ông này ông chưa có có, có, có hoặc em xin lỗi em vào tài khoản khác Yeah, rồi ở đây này chúng ta sẽ tạo dấu của bạn trên hành tinh xanh xây dựng trao đổi và thương lượng theo cách bạn xung quanh một hành tinh ảo với trò chơi trực tuyến thú vị nhất chúng ta ấn vào chữ login cả nhà nhé login là nằm dưới cùng của điện thoại á nhiều người có biết đâu nhiều người biết vào trong đó đâu cho nên ta phải vào từ điện thoại à, bằng từ từ, từ tài khoản Dawan như vậy ạ à, chúng ta vào từ khải tài khoản Dawan thì nó có sẽ có nghĩa là đầu tiên là cái username và và bắt buộc à, em Hải sẽ vào một cái tài khoản em kết nối nhé mình đánh tên là phải được được phải phải lỗi rồi bây giờ tài khoản là tài khoản là rau ăn tài khoản bất động sản ấy chúng ta vào thế này mọi người thấy nó khó chịu không ạ hồi xưa vào rất là dễ luôn về vào bắt buộc phải kết nối ví luôn này à như vậy là hôm nay em chia sẻ cái đoạn này là rất nhiều người đang lung túng lắm luôn đấy này tức là khi chúng ta vào bất động sản ấy đa phần nó sẽ vào cái hình thế này và chúng ta chẳng biết vào đâu mà thậm chí sắp tới mua đất là thua rồi chúng ta sẽ ấn vào khi màn hình nó giao diện thế này chúng ta ấn vào chữ net nhé net chữ nét nó là ô hình vuông hình vuông hình chữ nhật nằm dưới cùng với tay phải của điện thoại cả nhà nhớ nhé ấn vào chữ nét rồi anh này của em nó bắt đăng ký bạn sắp đăng ký tài khoản Planet ờ, X là cái gì nhỉ anh nhỉ à bạn sắp thì bây giờ bạn bạn bạn bạn cứ ấn vào sắp đăng ký đi em ấn vào đăng ký hả ừ. vâng em ấn ấn này Em chưa từ nó đang chạy ở đây chúng ta vào chữ nói là là em hải vừa ấn cái chữ diện nét là tới đây nhé chúng ta sẽ vào đây và và có phải nó có một cái giao diện thế này không ạ chúng ta kéo từ dưới đi lên trên một tí rồi chúng ta thấy cái hình ờ, không ổn không ổn đâu tên nó ra cái giao diện à, anh là hình như là tên thế thôi tên với mai với ngày tháng anh rồi Nào. cái đó là anh chưa tạo được tài khoản nhé bây giờ lát nữa sẽ hướng dẫn cho một lần nữa nhưng mà cũng căng tài khoản căng ấy nhỉ thế cái cái cái cái cái cái tài khoản ờ, cờ đó của mình khác rồi không phải tức là tài khoản raw khi mình vào đăng ký chúng ta lại phải qua một công đoạn nữa là chúng ta uh... chắc để em kiếm tài khoản mới <laughs> hơi hơi chỗ này là hơi phức tạp đấy nhiều người không vào được. ra là có nhiều người đang bị thế này vâng đăng ký tài khoản ix đã vâng, tài khoản mới đấy vâng đăng ký tài khoản ấy là đăng ký như thế nào đó là tài khoản của bạn chưa đăng ký nó là công ty thứ ba tài khoản Crown là công ty Crown bà có hiểu có vẻ gì nhân về công nghệ em cháu đấy mà người ta không biết gì À, cái anh hồi nãy hỏi thì không biết là mình đã đăng ký cái tài khoản Planet này chưa ạ? Chắc là chưa chị ạ. À, chưa thì thế, rồi, thế à, này thế này thế này để à, Hải sẽ vào một cái tài khoản mới hoàn toàn mà tôi mất thời gian các cô chú anh chị quá nhỉ anh Hải ơi anh, nghe. anh Hải anh tiếp tục cho những người còn lại đi đã bởi vì đã vào đến đây rồi thì thì cho nó xong xong là chút nó hỗ trợ anh kia ra cái cái mà anh vào cái khác nó cũng thế nhưng một cái là nó sẽ qua giao diện giống bạn kia kìa nhưng mà có nhiều người đang bị dính như anh đó đó à đúng rồi chưa đăng ký đang bị dính như anh đó đó chưa phải đơn giản đâu tại vì sao à, có một vài bạn vào một vài bạn vào nó sẽ ấy và bây giờ thế này anh Hải ơi cho anh làm ơn hướng dẫn giúp cho bọn em hoàn thiện nốt cái chỗ này đã xong là đại hỗ trợ những những các bác kia thì uh, nó sẽ đỡ đỡ hơn nhiều bọn em đỡ phải tham gia anh anh cứ làm hết vòng đầu đi trong vòng sau rồi lại tính làm hết vòng đầu đi ạ à. rồi ừ. làm làm vòng sau ạ à. đúng rồi bây giờ bọn em đã là đến đây rồi, rồi bây giờ đến đây chúng ta tiếp tục rất là lâu rồi ừ. anh ơi vào hết vòng đầu đi xong vòng sau tính sau dạ, đúng mọi rồi đợi ừ. vòng sau rồi, hỗ trợ sau Cô đăng ký tài khoản AX xong hãng đăng ký ví rồi chúng ta đến cái phần này nhé cả nhà nhé chúng ta cái phần mà có chữ nét á chúng ta ấn chữ nét ta đã mất rồi anh trở lại cái đoạn mà bấm chữ nét đó lại cho loan coi coi có quay video lại mà à, thì ngày mai ai không không ấy thì cứ vào coi theo làm theo thứ tự thôi chứ bây giờ cứ hướng dẫn từng người một như vậy thì biết chừng nào mới đúng xong đúng rồi đúng rồi cả nhà cho em tí em quay lại cái nó bị thoát ra màn khỏi chia sẻ rồi đây. để răng ra khỏi màn hình rồi sóng cho ai đẩy vì bọn em theo sát anh Hải mà theo sát lên là đến đây là bị đứng lại nó rất phí cả nhà chờ đi tại vì em bị văng nó khỏi nó nhanh về sợ trên ta nó nhanh về sợ chứ ừ, nó hỏi cái, cái mail của mẹ nó à. cảm ơn em em à, em à, cho anh cái hot lại nhá em bị văng đâu rồi lúc này à, đường truyền à, hơi bị yếu và khi chúng ta chia sẻ thì hay bị à, văng ra khỏi dạ, dạ các cô chú anh chị em vui lòng chờ trong giây nát dạ, ạ anh anh được vào rồi đó anh hải giơ tay anh hải ơi anh hải giơ tay lên rồi, rồi ok mạng này yếu nó đẩy ra nào rồi chúng ta vào tới đây đúng không ạ dạ đúng rồi ạ đến cái mặt của con chó ạ <laughs> rồi chúng ta vào đây chúng ta vào đâu ạ chúng ta sẽ vào cái chữ uh, ờ, wallet Livonie. Cả nhà mình nghe rõ không ạ? À? Vào wallet bên trên hay bên dưới Đúng thầy? Rồi, dưới phần wallet connect ạ. Nghe rõ rồi. Rồi chúng ta vào phần đó nhé. Chúng ta ấn cái ô vuông bên dưới ạ. Tức là bỏ cái cái cái hình con chó đi ạ, hình con con ờ, con con con cáo ạ. Chúng ta xuống cái wallet connect và ấn vào cái dòng ô vuông to ở dưới nhé. Cái này đến đây chưa ạ? đang ghi từ từ đang ghi hải ơi dạ à, viết có lưu lưu có lưu lại video mà thì anh cứ hướng dẫn từ từ thôi mai mọi người lục lại sẽ làm theo cả nhà xong rồi nhá em uh, kết nối nha chúng ta sẽ ấn vào chữ cái wallet connect này đó cái ô vuông bên dưới ấy. rồi như vậy là khi mà nó ấn chữ wallet connect nó có một cái gì ạ có một dòng chữ connect thì dòng xanh chữ xanh trái cây nhỏ nhỏ xíu xíu bên cạnh cái ờ, trong ô vuông đó đó và nó xuất hiện một cái ờ, một cái địa chỉ ví ở dưới địa chỉ ví mà nãy em hải nhắc ấy cả nhà thấy rõ không ạ trên cái trên cái cái cái à, cái, cái hình ô vuông mà có chữ connect connect nó có một chữ connect connected tức là đã kết nối màu xanh lá cây xong là dưới đó nó có một cái dòng chữ rất nhiều ký tự nhỏ xíu xíu ở dưới là cái ký tự màu này em hải nói là nó nó nó có trên cái ví chúng ta đấy cả nhà thấy rõ chưa ạ rồi rồi và đến đây chúng ta ấn chữ nét lần nữa chữ nét nó có màu xanh lá cây luôn à màu xanh nước biển luôn á bên tay phải dưới cùng của điện thoại chúng ấn chữ nét cái này theo kịp chưa ạ? Chưa anh ạ. Của em lại không có Ủa. cái này. Vâng, anh anh đợi em một chút. Đây nhá, đây này, ấn ngồi lên này. Thì nó lại ra cái cái ô con con và có cái có một cái ô cửa sổ nhỏ nhỏ ạ. Đây ạ. Nó ghi chữ gì? Nó ghi chữ con con CT đúng rồi con nct đúng không là kết nối đấy ấn cái đó đi ấn con nct là ấn vào đó đấy vâng em em ấn bây giờ nó ra biểu tượng cái quả trắng màu vàng ti ti ấy nhảy ạ quả trắng màu vàng ti đang nhảy nhảy đúng không dạ vâng rồi nó đang được kết nối đấy rồi bây giờ đây là cái ai mà theo em thì bắt đầu ấn chữ nét nha nét cái chữ dưới cùng ở dưới cùng của điện thoại bên tay phải rồi à, khi mà nó ấn chữ connect này thì nó sang một cái giao diện kế tiếp là có cái chữ planet x này xong có ba cái hình chấm chấm dài ngoãng này ba cái điểm ấy và có chữ còn phim the collect tức là xác nhận xác nhận trên ví và ở ở dưới chữ còn phim the wallet ấy, nó có một cái dòng chữ đó là cái dòng link của chúng ta kết nối ví à, và chúng ta ấn chữ đôn đôn màu xanh nước biển nằm dưới cùng cái tay phải điện thoại đó cả nhà có thấy như vậy chưa ạ thấy rồi mà để từ từ để viết hải ơi thấy rồi ô anh hải ơi của em nó lại nó lại ghi cái hiện cái chữ là kết nối kết em nối với ví xong là nó mới bảo là thành công anh ạ cái gì tức là của em thì nó lại không hiện những cái chữ của anh đâu rồi, mà nó lại hiện nó, nó lại hiện cái chữ là đã kết nối thành công ạ. Rồi thế là em xong rồi tại cái, cái em giao diện của cái máy ờ, máy máy ờ, máy Android nó nhanh hơn. Đây là iPhone. Thế sao em lại không có cái dòng TT của anh đang đang hiển thị trên màn hình nhỉ? Nó là mỗi điện thoại nó có một giao diện khác nhau, em là thành công rồi đấy. Em quay lại từ cái à. tài khoản ờ, bắt đầu sản ấy nó có cái đường chỉ ví rồi. Em thành công rồi đấy. À thế ạ. À. Ừ. Em của em là Samsung ạ. Đúng rồi, là nói Samsung Android nó khác mà. Samsung à, là hệ Android. Rồi bây giờ cả nhà đến chữ ờ, xong này là ấn chữ đôn ở dưới cùng. Bên tay phải dưới cùng điện thoại nhá. Cả nhà đến đây chưa Em tiếp tục nhá. Rồi ấn cái chữ đôn phải không hả? Chữ D O N E phải không? Và thôi, như vậy là chúng ta đã, đã xong rồi đấy ạ đã xong kết nối rồi bây giờ chúng ta vào cái bốn gạch trên màn hình của điện thoại chúng ta mẹ người khác ra và bốn rồi. gạch trên màn hình điện thoại bốn gạch trên màn điện thoại bên tay phải trên cùng ấy rồi khi ấn vào bốn gạch đó nó ra được cái hình tên của chúng ta ví là anh này là Nguyễn Thanh Thái còn người kia là là Nguyễn Thị Loan chẳng hạn như vậy bây giờ chúng ta muốn biết là ví đã kết nối chưa ấn vào anh mở ra cái ví đó phải không bây giờ thế này có cả nhà để em tập trung chia sẻ nhá chia sẻ hết giờ rồi mọi người cứ làm xong rồi rồi tính tiếp bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái hình người chỗ Nguyễn Thái Thanh hoặc là Nguyễn Thị Loan hay là tên ai đó không biết nhưng mà cái hình người bên cạnh đó đó tôi ấn vào đó để coi chúng ta kết nối chưa ấn hình người đó nha vẫn vẫn chưa lót được ạ máy vẫn chưa lót được rồi khi mà ấn xong vào hình người nó sẽ ra được cái chữ ạ cái chữ account setting không, không, không được để trong vô mấy cái cái chuyện nó có cái tên nữa rồi mở ra là mới nó mới ăn ra có cái nữa thế mình đã ra được cái cái cái, cái, cái vị nó à, cái nó cái nó nó sẽ ra được chữ hạt không hết tinh và dưới đây vậy sao không có hỏi nào? luôn để cho vô hỏi không cho thế mà mai được mà, mà, video mọi người tắt mic đi được rồi để ờ, nghe đã rồi bây bây bây giờ chúng ta bây giờ chúng ta sẽ ấn vào hình người nó ra cái giao diện như thế này trên màn hình ạ à. là chữ account setting và ở dưới chữ account setting ấy từ trên điện thoại xuống nha nó có một cái dòng ký tự chữ nhỏ xíu xíu xíu đó là cái cái dãy mà đường link của chúng ta địa chỉ ví ấy, để chúng ta có thể kết nối sau này công ty bất động sản hành tinh ít sẽ chuyển token về chúng ta đây và uh, ở cái cái uh, cái dòng kế tiếp là blockchain wallet for question bit đó chúng ta chưa có gì cả thì chúng ta bắt đầu lại ấn chữ connect wallet lần nữa nhé rồi cả nhà thấy không ạ chúng ta ấn chữ connect wallet chúng ta sẽ có được hai hai cái hình thế này meta mạc và hình quay lên con connect là meta mạc là hình con con con chó nó con chó cho dễ đi con sư tử nó ấy các bạn đang là con chó đi để con chó nằm trên và dưới có cái hình mà chữ V ấy. chúng ta ấn vào chữ hình chữ V lần nữa rồi như vậy là chúng ta đã kết nối được chúng ta đã kết nối được cái ví nhé chúng ta kết nối cái ví là để cho phải được hai cái dòng thế này à. hai cái dòng mà đường link của em Hải á à, là khi kết nối lần thứ hai là sẽ được cái dòng thứ hai cả nhà nhìn kỹ không mà hồi nãy chỉ có một dòng thôi và có chữ con à, con nịt con tít gì đó tiếng anh đó thì à, chúng ta ấn vào nó sẽ ra được dòng hai vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình à, hoàn tất quá trình kết nối ví ai phải được hai dòng nhá một dòng chưa được đâu cả nhà nhá cả nhà mình đến đây chưa ạ à? vậy là đã hoàn tất rồi nha đã hoàn tất phải hai dòng nha hai dòng chữ giống nhau y chang ấy mà nó hai dòng trên và dưới thế là đã kết nối xong còn ai chưa được hai dòng là chưa kết nối à, như vậy là chúng ta đã kết nối xong rồi chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên trên cùng mũi tên trên cùng của cái điện thoại bên tay trái nó quay ra rồi đúng không ạ và chúng ta thấy là là là cái giao diện nó là chữ setting tôi ấn vào bốn gạch tiếp và chúng ta quay lại cái giao diện bình thường như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái kết nối của của của, của cái uh, tài khoản bất động sản hành tinh x và với cái ví mà chúng ta vừa tạo hồi nãy nhưng mà tối nay chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ và thực ra thế này ạ à, em em sẽ dừng lại để mà